hút thấm tuyệt vời nhờ công nghệ ép trên không với màng đáy chống thấm ngăn chất lỏng thấm qua libera giúp bạn thực sự thoải mái và tuyệt đối an tâm với giá chỉ 4.000 đồng libera an toàn và kinh tế hơn